Công an Việt Nam xâm nhập điện thoại di động ra sao? Hãng Israel bị nghi tiếp tay Công an Việt Nam xâm nhập điện thoại di động. Tại Israel, một luật sư nhân quyền tố cáo hãng Celebrite bán công nghệ xâm nhập điện thoại cho Công an Việt Nam có thể được dùng để nhắm mục tiêu vào các nhà báo hoặc các nhà hoạt động theo một phóng sự của báo Harris. Từ Việt Nam, một cựu đại tá công an nói với VOA rằng Việc Bộ Công an mua thiết bị của Israel là điều cần thiết, nhưng từ vị trí là công dân, ông cùng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm quyền của công an, một cựu tù nhân lương tâm có đồng quan điểm về mối lo này. Bài báo được Harris đăng hôm 15 tháng 7 cho biết luật sư Ete Mark mới tiến hành điều tra và thấy rằng Bộ Công an Việt Nam là một trong những khách hàng mua phần mềm trích xuất và phân tích dữ liệu điện thoại của hãng công nghệ Celebrite Hãng này hoạt động với sự hậu thuẫn tích cực của chính phủ Israel, đặc biệt là Bộ Quốc phòng Harris Viet. Theo thông tin của Celebrite, UFED ở Việt Nam thường gọi là phần mềm phá khóa điện thoại, giúp nhà chức trách lấy ra dữ liệu từ mấy điện thoại đã bị khóa. Celebrite vẫn thường tuyên bố rằng phần mềm nêu trên sản phẩm chủ lực của hãng, chỉ được bán cho các cơ quan thực thi luật pháp – hoặc quốc phòng chính danh để chống tội phạm, chẳng hạn như bọn ấu dâm hoặc khủng bố. Cựu đại tá công an Nguyễn Như Phong, người cũng là một nhà văn, nhà báo được biết tiếng rộng rãi ở Việt Nam, đưa ra nhận xét với VOA về việc công an Việt Nam mua công nghệ của Israel. Một trong những biện pháp quan trọng của lực lượng công an là giám sát, theo dõi để phát hiện các đối tượng chống đối nhân dân, đảng, chính phủ. Bộ Công an đã hợp tác với Israel để mua phần mềm này thì tôi cho đó là một việc hợp lý cần thiết bởi vì công nghệ ngày càng hiện đại, phương tiện thông tin quá dễ dàng, thế mà không ít kẻ lợi dụng để làm những việc không tốt. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của luật sư Mark và một số người khác cho thấy nhiều khách hàng của Celebrate, trong đó có Công an Việt Nam, sử dụng UFED cho cả mục đích khác chẳng hạn như nhằm mục tiêu vào các nhà báo hay các nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền. Cuộc điều tra của ông Mark về việc Celebrite bán hàng cho Việt Nam là phần mới nhất trong một chuỗi các cuộc điều tra về việc hãng này đường đường chính chính bán các công cụ thiết bị cho nhiều nước có chế độ áp bức và các tổ chức đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế đó là các ban điều tra hoặc các đơn vị cảnh sát ở Nga, Hồng Kông, Bangladesh, Indonesia và các nước khác. Khi kết quả các cuộc điều tra được công bố, Silverbright đã dừng bán cho Trung Quốc, Hồng Kông, Nga và Belarus. Về thương vụ giữa Silverbright và Bộ Công an Việt Nam, luật sư Mark và hàng chục nhà hoạt động nhân quyền đã gửi các bức thư phản đối đến Tổng cục trưởng thuộc Bộ Quốc phòng Israel chuyên giám sát việc xuất khẩu các công nghệ trích xuất dữ liệu tương tự như UFDE. Trong thư của mình, ông Mark cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy một số sản phẩm UFED e đã được bán cho Bộ Công an và các đơn vị cấp dưới từ năm 2014. Ông cũng cho biết đại diện của Celebrite ở Việt Nam là tập đoàn HTI Hiện HDI chào bán sản phẩm tiên tiến nhất của Celebrite là UFDD e Premium, theo bài báo của Harris dẫn lại cuộc điều tra của ông Mark. UFED Premium là dịch vụ phần mềm cho phép người sử dụng xâm nhập vào các loại máy mới nhất, lợi dụng những lỗ hổng an ninh mà các nhà nghiên cứu và các nhà chế tạo điện thoại còn chưa phát hiện ra, nên không có cách nào phòng vệ lại khả năng hack của phần mềm này. Ông Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng mọi người dân không vi phạm luật pháp đều không có gì phải sợ các biện pháp nghiệp vụ của công an. Nếu như mình chẳng làm gì xâm hại quyền lợi an ninh quốc gia đến lợi ích chung thì mình chả sợ gì cả, chả ngại gì cả. Thế nhưng, tất nhiên, người dân chả ai thích gì điện thoại của mình, máy tính của mình lại bị một lực lượng ở đâu đó giám sát, không ai thích cái chuyện này. Bài báo của Harris điểm lại tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong những năm gần đây bị quốc tế lên án và trích dẫn thư của luật sư nhân quyền Itay e. Mark nói rằng nhiều nhà hoạt động Việt Nam đã bị bắt bớ, đánh đập và bỏ tù vì chỉ trích chính quyền và chống tham nhũng. Tuy nhiên, bài báo của Harris cho biết không như Nga hay Indonesia, trong trường hợp Việt Nam không có bằng chứng trực tiếp về việc các thiết bị của Celebrite được sử dụng chống lại các nhà hoạt động nhân quyền. Mặc dù vậy, điều này không làm thay đổi thực tế các tổ chức mua công nghệ này đều có chức năng là cánh tay của chế độ. Báo Harris lưu ý rằng một trong những lý do không thể biết liệu thiết bị của Celebrite có được sử dụng trong hoạt động của công an Việt Nam hay không là vì chính công an không tuân theo luật trong nước. Theo đó, khi tiến hành xâm nhập máy điện thoại, phải có mặt người bị thẩm vấn là một nhân chứng hoặc ít ra là có hai nhân chứng trong trường hợp chủ sở hữu máy không có mặt. Nhưng điều đó đã không diễn ra và tất cả những nhà hoạt động được Harris phỏng vấn đều kể rằng công an Việt Nam chỉ áp dụng một biện pháp nghiệp vụ. Đó là khi người bị thẩm vấn không chịu mở khóa điện thoại hay máy tính của họ, các thiết bị đó bị thu giữ. Trong một số trường hợp, nhân viên công an đưa máy sang một phòng khác, ở đó máy bị hack. Sau đó có lúc công an trả lại cho máy chủ, có lúc công an không trả lại, Harris tường thuật. Là cán bộ kỳ cựu trong ngành công an, cựu đại tá Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng ngành này phải tuân theo các quy định pháp luật chặt chẽ khi họ hoạt động nghiệp vụ, song ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ công an lạm quyền. Có một điều cần phải cảnh báo, đó là sự lạm dụng, lạm quyền của các cơ quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát điện thoại của các đối tượng hoặc dùng các phần mềm để theo dõi. Nếu như quản lý không chặt các cán bộ công an tạm gọi là loại biến chất, thì chúng dùng cái này để phục vụ các mục đích không trong sáng của chúng. Chia sẻ về mối lo này, luật sư Lê Quốc Quân, một cựu tù nhân lương tâm, nói – nếu người ta có quyền xâm nhập vào máy tính hoặc điện thoại mà không được phép của tôi, mà tôi lại không phải nằm trong số các đối tượng bị điều chỉnh theo pháp luật, thì rõ ràng như thế là vi phạm pháp luật rất đáng lo ngại. Ông Quân cho rằng khó có thể ngăn chặn một cách cơ bản sự làm quyền của công an ở một nhà nước mà chỉ có duy nhất đảng Cộng sản nắm toàn bộ quyền lực – với công an quân đội là hai lực lượng được trao nhiều ưu tiên vì họ là trụ cột bảo vệ đảng. Ở Việt Nam, nhiều hoạt động của công an quân đội được xếp vào diện tuyệt mật mà ngay cả quốc hội cũng không thể tiếp cận, chất vấn. Cựu đại tá Nguyễn Như Phong cũng đồng ý rằng đây là vấn đề khó giải quyết. Chúng ta chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an, không biết tới đây chính phủ các bộ ngành có đặt ra vấn đề này không? Nếu mà cứ tin 100% vào lực lượng công an, 100% vào lực lượng quân đội thì tôi cho là cũng chưa chắc chắn đã là hay. Tin nhưng phải có giám sát. VOA cố gắng liên lạc với đại diện Bộ Công an Việt Nam để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không kết nối được. Báo Harris cho hay hãng Celebrite từ chối đưa ra ý kiến khi báo thực hiện bài phóng sự. Về phần Bộ Quốc phòng Israel, trong một tuyên bố trả lời luật sư Mark, Bộ nói họ không cung cấp chi tiết về các giấy phép, cụ thể vì lý do an ninh, chính trị và chiến lược. Bộ nói thêm rằng họ xem xét lại chính sách theo định kỳ hoặc tùy theo diễn biến và áp dụng thẩm quyền của mình tùy theo nhu cầu. Microsoft nói máy chủ bị Trung Quốc tấn công, chính phủ Mỹ ra cảnh báo. Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại ngày một tăng về việc một phần mềm máy chủ email của Microsoft bị một tổ chức mà hãng này nói là của Trung Quốc tấn công. Đây là một đe dọa đang xảy ra, thư ký Nhà Trắng Jen Psaki nói hôm thứ Sáu. Tất cả mọi người vận hành những máy chủ này, chính phủ, khu vực tư nhân, giới học giả đều cần hành động ngay để vá các lỗ hổng bảo mật. Microsoft nói các hacker đã dùng máy chủ email exchange để tấn công các mục tiêu. Tin cho hay hàng chục ngàn tổ chức của Mỹ có thể bị ảnh hưởng. Hoa Kỳ từ lâu đã lên án chính phủ Trung Quốc thực hiện các hoạt động gián điệp mạng, điều mà Bắc Kinh phủ nhận. Bà Saki cho các phóng viên biết Nhà Trắng lo ngại rằng đã có nhiều nạn nhân và nói những lỗ hổng bảo mật tìm thấy trong các máy chủ của Microsoft có thể có tác động sâu rộng. Giám đốc Microsoft Tom Bird tiết lộ về vụ việc này hôm thứ Ba trên bài blog. Ông tuyên bố hãng này có cập nhật để đối phó các lỗ hổng bảo mật mà ông đã cho phép các hacker truy cập vào máy chủ Microsoft Exchange. Trung tâm xử lý đe dọa an ninh Microsoft MSTIC nói họ tin chắc rằng các vụ tấn công là do một tổ chức được nhà nước bảo trợ có trụ sở ở Trung Quốc thực hiện. Microsoft gọi tổ chức này là Hafnium. Người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc nói với hãng tin Reuters rằng nước này không đứng đằng sau các vụ tấn công. Bắc Kinh liên tục phủ nhận các cáo buộc của Mỹ là Trung Quốc đã thực hiện tấn công mạng. Hơn 20.000 tổ chức ở Mỹ và nhiều tổ chức khác trên thế giới đã bị ảnh hưởng, Reuters đưa tin. Brian Krebs, một chuyên gia và blogger về bảo mật công nghệ cho rằng con số thực lớn hơn nhiều và dẫn nhiều nguồn tin an ninh khác nhau. Ít nhất 30.000 tổ chức trên khắp nước Mỹ, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, thị trấn, thành phố và chính phủ địa phương. Trong vài ngày qua đã bị hack bởi một đơn vị gián điệp mạng Trung Quốc. Đơn vị này hoạt động mạnh một cách bất thường và tập trung vào lấy cắp email từ các tổ chức là nạn nhân, ông nói trong bài blog của mình. Ông Krebs cảnh báo các cuộc tấn công đã tăng cường rất mạnh từ khi Microsoft đưa ra thông báo. Tin về vụ tấn công khiến Cơ quan An ninh mạng và An ninh Hạ tầng Mỹ CISA đưa ra một chỉ thị khẩn cấp yêu cầu các cơ quan và bộ ngành nhà nước hành động khẩn cấp. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cũng thúc giục các hãng viễn thông tải các cập nhật sửa lỗi càng sớm càng tốt. Microsoft xác nhận con số các tổ chức bị ảnh hưởng nhưng nói thêm trong một thông cáo hôm thứ Sáu rằng họ đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của chính phủ Mỹ. Hãng này khuyên các khách hàng rằng sự bảo vệ tốt nhất là áp dụng cập nhật càng sớm càng tốt trên tất cả các hệ thống bị ảnh hưởng. Đây là lần thứ 8 trong 12 tháng qua Microsoft đã công khai cáo buộc các tổ chức do nhà nước bảo trợ nhắm vào các cơ quan quan trọng. Microsoft nói vụ tấn công lần này không hề liên quan tới vụ tấn công SolarWinds đã làm ảnh hưởng tới các cơ quan chính phủ Mỹ hồi cuối năm ngoái. Mặc dù Hafnium hoạt động từ Trung Quốc, họ được cho là đã thực hiện tấn công chủ yếu từ các máy chủ tư nhân ở Mỹ mà họ thuê, Microsoft nói. Sự hiện diện của Trung Quốc trong khi nhiều hãng công nghệ Mỹ có quan hệ thăng trầm với chính phủ Trung Quốc, Microsoft vẫn giữ sự hiện diện ở đại lục từ năm 1992. Không như Facebook và Twitter, mạng xã hội LinkedIn vẫn được hoạt động ở Trung Quốc và Search Engine Bing –